đi vào phần 1 khái niệm của sóng cơ. Vậy sóng cơ là gì? Sóng cơ là gì? Chúng ta hình dung như thầy đấy này, ví dụ vừa vừa rồi thầy trình bày với các em, ta thả một viên ngói xuống mặt nước. Ta thấy rằng gì ạ? À các trên mặt nước có các đường tròn đồng tâm lan truyền lan truyền lan truyền lan rộng ra, đúng không ạ? Đó, vậy thì đầu tiên sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Nhớ nhé, là dao động cơ lan truyền trong một môi trường được không ạ trong môi trường bất kỳ à, có thể là do là, là là là môi trường gì ạ môi trường chất lỏng này có thể là môi trường chất khí này có thể là môi trường chất chất rắn này được chưa kem và bây giờ ta thử hình dung với nhau thế này nhé khi mà sóng cơ tạo thành ý, thì ta thả một cái à, vật nhỏ thôi vật nhỏ và nhẹ mà khi vật đó nổi được trên mặt nước thì ta thấy rằng là gì ta quan sát thấy điều gì nhỉ thứ nhất đó là vật đó chỉ diện nhấp nhô nhấp nhô ở tại vị trí ta thả ngoài ra có các đường tròn đồng tâm lan rộng lan rộng ra ta thấy là gì ạ vật thì nhấp nhô lên xuống ở tại vị trí thả được chưa và các đường tròn lan rộng đi tức là cái phần tử sóng đúng nhỉ thế thì ta có một kết luận thứ hai cần phải nhớ là trong quá trình lan truyền sóng cơ ở các môi trường các phần tử vật chất thì sao ạ chỉ dao động xung quanh vị trí cân bằng của chúng mà không chuyển rời theo chỉ có gì thôi ạ chỉ có pha dao động được truyền đi hay quá trình truyền sóng chính là quá trình truyền pha dao động mà truyền pha thì chính là truyền năng năng lượng rồi mà các em nhìn lên trên góc bảng bên này thầy sẽ vẽ cho các em thấy các phần tử môi trường là một này thứ hai và chiều truyền sóng ra làm sao nhé thứ nhất thầy xét bốn phần tử a b c và d trên một phương chuyển sóng chiều chuyển sóng như thế này được không em ở à, tại thời điểm ban đầu t bằng không thì tại thời điểm ban đầu t bằng không bốn phần tử này của chúng ta đều gì ạ làm yên trên mặt nước được chưa nhỉ tại thời điểm t bằng t trên 4 tức là sau một phần tư chu kỳ ở đây ABCD gọi là bốn phần tử môi trường thì thầy vừa lấy ví dụ xong đó gì ạ cái cánh hoa hoặc là cái vật của ta trên mặt nước nó nhấp nhô lên nhấp nhô xuống thôi đi lên hoặc đi xuống thôi đúng nhỉ nhấp nhô lên nhấp nhô xuống ở tại vị trí sa thả vậy phần tử A cũng vậy thế thì phần tử A ban đầu đang ở vị trí cân bằng thế thì đến thời điểm T trên 4 từ vị trí cân bằng này nó sẽ đi ra tới vị trí biên đi ra tới vị trí biên các bạn chú ý nhé đi ra tới vị trí biên thì đây của thầy là sẽ phần tử A này phần tử B vẫn ở đây này C vẫn ở đây này và D vẫn ở đây này D vẫn ở đây này được chưa các em rồi